chào anh em quay trở lại cái video hôm ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn anh em cách chơi đánh bộ môn tài xỉu và bầu cua bằng việc mình sử dụng những sản phẩm đồ bịp không tang hiện đại cao cấp mới nhất cái năm 2020 của công ty chúng tôi về cái đồ bịp đánh bầu cua và cái đồ bịp đánh tài xỉu thì những video trước đây của công ty tôi đã ra mắt giới thiệu trên thị trường về những dòng thiết bị gian lận đồ chơi đồ bịp đánh bầu cua bao gồm những cái bộ hột bảo bộ hột nặng tài bộ hột nặng xỉu những cái khiển tài xỉu nắp âm dương tài xỉu nắp camera tài xỉu và những cái bộ hột báo dung bầu cua lắp camera bầu cua điều khiển bầu cua thì đó là những cái đồ bị quá tang mà bắt buộc mình đến sân chơi mình sắp đến sòng sới mình phải nôn đồ mình đánh được thì sản phẩm đó là sản phẩm không cơ động mình không thể đánh được trên nhiều sân chơi sòng sới thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu anh em hai cái dòng thiết bị gian lận đồ bịp công nghệ qua mặt mọi sân chơi thầy thợ mới nhất hiện đại nhất và đây là sản phẩm không không tang chỉ độc quyền duy nhất công ty chúng tôi có thôi và hai dòng thiết bị hôm nay tôi muốn giới thiệu anh em có tên gọi là thuốc từ không tang cảm ứng hột bầu cua và thuốc từ không tang cảm ứng hột tài xỉu đây là những cái bộ thuốc từ không tang và đây là những chiếc máy rung thì cách chơi như nào nguyên lý hoạt động ra sao thì sau đây tôi sẽ giới thiệu anh em để anh em mình hiểu rõ nắm bắt thêm vào cái dòng hai cái dòng thiết bị đồ bịp này thì anh em hãy xem hết cái video của tôi ngày mai để tôi giới thiệu anh em và cùng anh em trải nghiệm về hai dòng thiết bị đồ bịp không tang mới nhất công nghệ mới nhất về đánh bầu cua và tài xỉu nhá thì trước tiên thì tôi sẽ test qua những cái nắp cái đĩa và những cái quân hộp tôi đã chuẩn bị sẵn ở đây để chứng minh là đồ quay video là đồ chọn đồ chọn đồ xanh chín đây tôi sẽ thả những con hộp này trực tiếp vào cái cốc nước muối này chứng minh là đồ chợ thì tôi sẽ phải làm như vậy cái hộp nào nổi thì anh em yên tâm một điều đó là những bộ hộp chợ rồi sau đây tôi sẽ lau khô bộ hộp này đi và tôi sẽ thử củ khít qua lắp qua đĩa qua những con hộp và bước cuối cùng là tôi sẽ soi đèn qua chiếc điện thoại em nhé cũng như là tôi dàn dựng cảnh khi tôi sẽ là nhà cái tôi test trên sản phẩm đồ bịp này và sau đó tôi sẽ làm tay em tôi mang một cái loại thuốc từ vào một chiếc máy bao dung vào sân chơi tôi đánh cho anh em xem thế cái độ chuẩn xác cũng như là cách chơi cách sử dụng thì rất là đơn giản đồ bịp này thì người mới chơi người mới va bấp hay người chơi lâu rồi đều có thể sử dụng nó một cách thành thạo chỉ qua một cái vài hướng dẫn thôi em nhìn chưa hoàn toàn không ít này đấy hột thì là bình thường luôn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 thì vì sao thì tôi đã gọi đây là sản phẩm không tang vì khi mình đã thoa cái chất thuốc lên đầu tay và mình chạm tay vào bộ hồ tài xỉu rồi thì nó sẽ không để lại tăng chứng hay màu mà gì thử qua cục hít nó sẽ không hít nữa đây thấy chưa hoàn toàn không hít và em trên màn hình không có dấu hiệu gian đận hay mình việc sử dụng mình sử dụng là phẩm đồ bịp cái thời gian mình thoa chất thuốc lên đầu tay và mình chạm tay quân hột mà nó có trong thời gian là 5 phút em đi đâu làm gì trong thời gian 5 phút em đã thoa chất thuốc từ đầu ngón tay và quay trở lại sân chơi em chạm tay vào hột thì vẫn được em nhá và một lần bôi một lần xoa vào hột ấy mình đánh được trong vòng 3 tiếng thời gian sử dụng chất thuốc trong vòng 3 tiếng nhá thì đây là cái máy báo dung đi kèm của sản phẩm đôi bịp này độ bắt xa của cái máy báo dung này trong phạm vi bán kính là 5 mét đổ lại khi em đã thoa chất thuốc đầu tay và mình chạm tay vào bộ hột rồi mình ngồi đâu trong phạm vi bán kính 5 mét máy sẽ báo dung chuẩn xác chuyên biết có tài hay có xỉu để mình đánh và độ chuẩn xác của cái sản phẩm đồ bịp thuốc từ không tang này là đạt chuẩn xác là 100 trăm em nhá không sai lệch một ni một ván nào bằng hình thức tôi sẽ test luôn cho anh em qua một vài cái đánh dưới hình thức tôi sẽ làm tay em và tay con thì tôi sẽ nhấn mạnh lại một lần nữa cho anh em mình hiểu rõ thêm là cái sản phẩm định này thì rất thích hợp cho em đánh làm tay em tay con đấy đánh trên mọi sòng về bầu cua và mọi sòng tài xỉu được cưa đâu em chặn tay con hồ tôi là em đánh chiến thắng tôi bật cho anh em tôi đánh anh em xem ấy như tiếng đầu tiên này máy báo tôi biết là có tài nhá mở này có tài nhá 334 đấy rất là chuẩn xác như tiếng tiếp theo này thì máy báo tôi biết là có tài nhá mở lắp nó có tài này có tài nhá 556 16 điểm tài rất chuẩn xác luôn tiếng tiếp theo này chắc chắn là có xỉu nhá mở lắp là có xỉu này có xỉu em nhá 142 7 điểm xỉu rất là chuẩn xác mình sóc mạnh sóc nhẹ không quan trọng em nhá có tên là sóc tên là được sóc loạn đây này như thế tiếp theo này chắc chắn anh em là có xỉu nhá bán nhà bán cửa đi đánh xỉu thứ này cho tôi đây mở này có xỉu nhá 332 8 điểm xỉu rất là chuẩn xác tiếp tiếp em tiếng nữa này ấy như tiếng cuối cùng này máy báo tôi biết là có tài nhá em thua ta xa bờ về cái bộ môn đánh tài xỉu em có được những dòng thiết bị không tang của bên công ty chúng tôi về đồ bị đánh tài xỉu thì em sẽ về bờ và em sẽ kiếm rất nhiều tiền mở nó tới cuối cùng là có tài này có tài nhá 236 11 điểm tài tôi tắt cái máy báo đi và sau đây tôi sẽ test về cái sản phẩm là cái đồ bị thuốc từ không tăng đánh bầu cua để anh em mình thấy cái độ chuẩn xác của nó nhá đấy thì độ chuẩn xác của cái đồ bị đánh tài xỉu thì anh em đã thấy được rồi cách chơi cách sử dụng rất là dễ dàng 10 người mới chơi người mới vào gấp đều có thể đánh được thì tôi sẽ lấy ngẫu nhiên ba hộp để quay video cho anh em sau khi quay video xong trên cái bộ quân hột này thì tôi sẽ bóc nát cái quân hột này ra để kiểm chứng và chứng minh một điều là đồ quay video là tôi sử dụng hoàn toàn đồ chợ đấy đây ba hột tôi đã lấy ngẫu nhiên ra rồi đây là cái thanh nam châm này thử lại một lần nữa thử nước chiếc đĩa cho anh xem này hoàn toàn là đồ bình thường luôn những cái nắp này đây Đấy. hoàn toàn là đồ bình thường luôn ok thì sau đây tôi hướng dẫn anh cách chơi cách sử dụng này thì đây là cái cái nội thúc từ không tang chơi bầu cua mình đến sân chơi sòng sới nhá mình vào góc khuất chỗ nào mình bóc nó ra đấy mình đến sân chơi sòng sới mình góc khuất chỗ này mình bóc nó ra đấy mình chỉ xoa ít chất lên đầu ngón tay em chưa đấy hoặc là dạng nước đấy. đấy khi quay trở lại sân chơi mình chạm tay vào hột bầu cua này em nhá đấy thừa nãy em qua cục hít này đấy vì sao tôi gọi sản phẩm không tang nhé thì nó sẽ không để lại tang trứng hay màu mè gì mà cái thời gian tôi xoa lên đầu ngón tay và tôi chặn tay con hột chỉ 1 đến 3 giây nó khô liền em nhìn này không có dấu hiệu gì gọi là răn lận hay là ướt cả bám vào hột là nó khô liền thì độ bắt xa của cái máy báo này đây là cái máy báo độ bắt xa của cái máy báo này trong phạm vi bán kính là 5 mét đổ lại em đã thoa chất thuốc nấu tay và em chạm tay vào hột bầu cua em ngồi đâu trong phạm vi bán kính 5 mét máy sẽ bao dung chuẩn xác anh em biết có con gì để em đánh tôi sẽ bật máy đánh cho anh em qua một vài cái đánh để em thấy được cái độ chuẩn xác của cái máy này cũng là em thấy cách chơi cách sử dụng tôi sẽ để con hột ở đây nên con gì tôi sẽ báo anh em biết con đó để em đánh em nhá sóc luôn anh em như tiếng này máy báo tôi biết là có trái bầu nhé chắc chắn em có trái bầu này. mở này có bầu nhá một bầu một cá một nai rất là chuẩn xác tiếp tiếp anh em này sóc mạnh sóc nhẹ không quan trọng gì đâu nhá tiếng tiếp theo này chắc chắn là có con tôm nhá mở bát cái này là con tôm này mở này có tôm nhá hai tôm và một trái bầu nhìn thấy chưa đánh một được hai Đấy, những cái nào đánh một được hai thì rất là sướng rồi như tiếng tiếp theo này máy báo tôi biết là có con cua nhá Đấy. người có thể sai nhưng máy móc thì không thể nào sai lệch được mở lắp tiếng này là có con cua này có cua nhá một cua một bầu và một con cá rất chuẩn xác tiếp tiếp bằng tiếng nữa này đấy như tiếng này chắc chắn là có chơi bầu nhá mở lắc tiếng này là có chơi bầu này mở này có bầu nhá một bầu một cua và một con cá thì tôi sẽ tắt cái máy báo đi thì sau đây tôi sẽ bóc nát cái quần hột này ra để chứng minh là đồ quay video là đồ chọn đồ xanh chín như đầu video tôi đã nói anh nào muốn tìm hiểu thêm về hai dòng thiết bị đồ bị không tang này công ty chúng tôi thì anh em hãy liên hệ qua đầu số hiển thị trên màn hình để được tư vấn hỗ trợ và cung cấp đồ bị thiết bị gian nặng này em nhé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 thì ngoài những cái đồ bị về bầu cua và tài xỉu ra công ty chúng tôi cũng cung cấp tất cả những thiết bị gian lận đồ chơi đồ bị khác như đồ bị về sóc đĩa bài ná máy đánh bài hay kính áp tròng sử dụng đánh bài chip gà thuốc buôn đông bối cựa hay là cung cấp những cái bản hack game bầu cua game tài xỉu game sóc đĩa khi mình đánh trên máy mình hoặc là cung cấp những công thức quy luật của game bầu cua game tài xỉu game sóc đĩa đánh trên máy người ta và cung cấp những phần mềm hack game go tám sung win cu casino